màu lên học bò nha anh em 6 mẹ thằng nào mở cái máy gì kia nhỉ Dẫm đẹp quá anh em ạ Chơi cánh khá là ổn anh em ạ Chuyên đi giọng 6 Anh em đếm giọng nha Chuyên đi giọng 6 màu lân họng bò chơi cánh ổn à, định nhé sẽ bị vỡ hình thế này nhỉ chắc là máy bị ẩm anh em ạ nó hơi mờ nhá thời tiết lạnh nên là máy bị ẩm clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em anh em kết con bội này thì alo cho mình nhá số điện thoại của mình ở trên kênh youtube ý. quay lên trên này thế là do máy rồi máy bị dính sương mù rồi hay zoom out thì mở 嗯，完了。 những đám ấy anh em ạ sỏi màu kìa hết mờ nhá 哎。 nào đánh đi vẫn chưa chịu nhảy rộng rất là khỏe toán đi rộng sau anh em ạ chuẩn bị chết này này tinh vi thế nhỉ màu lên học bò giấm đậm ok nha anh em Màu lấn họng bò đó về đội của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha Anh em máy kết con bổi à, lấn họng bò yếm đậm này thì alo cho mình số điện thoại là 01692 885 188 Anh em đừng nhắn tin nhá Đừng nhắn tin nhá Alo cho mình trực tiếp luôn Ok Clip của ngày Hôm à, là ngày bao nhiêu tháng 1 nhỉ clip của ngày 23 tháng 1 2018 của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn 23 tháng 1 2018 của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn mỗi thực chiến lại à, đưa được một con hàng rất là đẹp về đội